kính địa tạng bồ tát bộ nguyện xứng danh hiệu chư phật phẩm thứ chín lúc đó ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức khởi tôn nay chúng con vì chúng sanh trong sáu đường mà muốn phô bày lợi làm trong đường sinh tự được rất lớn của sinh đức thế tôn cho phép con ở đó đức thực vọng này địa tàng bồ tát rằng nếu ông muốn khởi lòng từ bi thường sọ chúng sanh trong sáu đường mà muốn nói những sự chẳng thể nghiệp bằng bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi giả sử ông có làm xong nhiều đó ta giờ có vào nước bàn cũng phải lo nghĩ đến chúng này hiện tại lai nữa ngài địa tàng bồ tát bạch cùng đức thực rằng bạch đức thế tôn vô lượng vô số kiếp về quá khứ có đức phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai nam mô vô biên thân như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu đức phật đây mà sanh tạm thời sanh lòng cũng tỉnh từ người này được thoát hồi trụ thân tự trong vòng 40 kiếp của lượt lời vậy đất thần tượng cũng dường tạm thẳng, thời người là được vô lượng vô biên phước lợi lại hằng hà sát số về kịp về quả khứ và nước thực ra đời đều là bổ thắng như lai nam mô bổ thắng như lai như có người nam người nữ nào đã đến danh hiệu đức phật đây quy y trong tình khải một thai thời người này không bao giờ thổ chuyện nói đạo vô thượng chánh giác là về thuộc quả khứ còn đức phật ra đời đều là ba đầu ba thẳng như lai nam mô ba đầu ba thẳng như lai Như có người nam người nữ nào mới đến danh hiệu Đức Phật đây thoảng có lỗ tai, thờ người đã được một nghìn từng sinh lấy sáu từng trời còn được vốn là chỉ tâm sanh niệm. là bất cả thuyết bất cả thuyết về quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử hỏng Như Lai. Nam mô sư tử hỏng Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đến danh hiệu Đức Phật đây mà quý ý trong tiền một niệm thờ người này được vô lượng Phật xóa đã thọ ký cho là về thuộc quả khứ có đức Phật ra đời hiểu là câu lưu tôn như lai nam mô câu lưu tôn như lai như có người nam người nữ nào mới đánh nhánh hiệu đức đây mà chiếm ngưỡng lệ bà tám thảm thời người này trong một nghìn đức phật ở hiền kiệm được làm vi phạm luôn được học ký vô thượng cho là vì thuộc quả khứ có đức phật ra đời hiệu là tỳ bà thi như lai nam mô tỳ bà thi như lai Nếu có người nào người được nào nghe định danh hiệu đức Phật đây, không bao giờ đòi vọng nào được sinh lên quả trời quả người hưởng sự thù thắng với diệu. Lại vô lượng, vô số hàng hà xa kể về quả khứ có đức Phật ra đời đều là đa bụng như lai. Nam mô đa bụng như lai. Nếu có người nam người nữ nào nói định nhánh hiệu đây, Đức Phật đây đều được thoát khỏi ác đạo, được sinh lên quả trời hưởng thụ thắng với diệu, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là bộ tượng Như Lai nam mô cụ trưởng như lai như còn người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu đức phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu tiền quả là hẳn lại vô lừa vô số người kể về quả cứu quả đức phật ra đời hiểu là ca sát đẳng như lai nam mô ca sát đẳng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu đức phật đây liền thoát tội tội sinh tự trong vòng 100 đại kiếp là về thuộc quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là Đại Thông Sơn Như Lai Nam Mô Đại Thông Sơn Vô Như Lai như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu đức Phật đây được vô phần chư Phật mà phạt nào cho điều lượng hành đạo Bồ đề là về thuộc có cửa đức Phật tình nhiều Phật đức sơ Phật đức trị tạng Phật đức tình chánh Phật đức thành tụ Phật đức vô lượng Phật đức nhiều tánh Phật đức mạng Phật đức miệt Phật có bất cả thuyết bất cả thuyết đức Phật như thế tất cả chúng sanh ở hiện tại người la hoặc trời hoặc người hoặc người nam là nữ chỉ niệm danh hiệu đức Phật thôi đã có vô lượng công đức uống nữ là xưng niệm đường danh hiệu người này khi sanh cái tự đạo đức lớn không bao giờ bị đọa vào đạo nữa nếu có chúng sanh nào sau khi sắp màn chung mà hàng thân quyện nhận định một người vì người bình đó nhận lẫn danh hiệu đức Phật người chết đó trừ năm tổ vô giảng cả tội nhỏ nhỏ khác phải đều tiêu sạch năm tổ vô giảng kia dầu rất nặng nề đáng lại trải quá kịp không lúc nào thoát khỏi quả khổ nhưng bởi lúc năm chân nhờ người khác đó xứng niệm danh hiệu đức Phật nên tất cả tội nặng lần lần tiêu sạch Phụ nữ là chúng sanh từ mình sanh niệm chánh diệu, người này đàm vô lượng quả lành, từ diệt vô lượng khổ. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. kính Địa Tạng Bồ Tát bụng niệm quyển trung hết. Bộ hành Địa Tạng thì ngàn rong xấu gầy vàng chấu xạo được của chúng sanh địa ngục khổ không ngừng kính tịnh tinh thành khổng khổ trầm luân nam mô thiền một tụ thập phương pháp nam mô thường đồ thập phương pháp nam mô thường đồ thập phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát bên địa tạng bồ tát cũng niệm tuyển trung hết ha ha ha, Di So ha.